とんかつらとんご ơi tối nay anh muốn ăn gì à uhm, anh muốn ăn tonkatsu tonkatsu hả thiệt hả yeah tonkatsu hả tonkatsu rất ngon Ờ, rất ừ. ngon nhưng mà bây giờ muốn ăn hả? Được hả? Em không nấu ăn được hả? Ừ, được rồi, được rồi. Ờ, cảm em. Dễ ăn mà. Dễ hả? Ừ, rất dễ. Ừ, cảm em. Ờ. Anh muốn ăn tonkatsu. Thiệt hả? Ừ, thiệt. oh em không biết ăn thích món cá tonkatsu hả? Ồ, nhưng mà rất ngon nè. Ừ. Okay. Ừ tầm nấu ăn nhá đói vô quá tổng cà chừ rất ngon hồi hộp quá anh ơi nấu ăn rồi thì mời muốn gì ừ, tổng cà chừ không phải tổng cà chừ hả muốn này là thơm và cà chua Đúng rồi Anh nói là món ăn thơm cà chua hả? Không phải, anh nói tonkatsu Ừ, bây giờ nói là chua tonkatsu Tonkatsu là món nhãn bản mà Không phải Cái này giống giống như là món ăn nhãn bản à chua Tonkatsu à. Nhưng mà em là nấu ăn rồi Ăn đi, ăn đi, ăn đi Không ăn được bạn Bonk.